Xin chào các bạn, hôm nay à, Rễ Ông Khuyến Mãi à, xin giới thiệu với các bạn một à, số dòng bếp ga nồi điện Nhật à, có sẵn tại shop. Đây là những bếp đã vệ sinh. Có sẵn tại shop ha. Các bạn quan tâm sản phẩm nào thì nhắn theo cái mã số mã số ở trên, bếp mã 6 số này cho nhân viên ờ, vào Zalo của shop 0909 306 149 là nhân viên ờ, sẽ gửi hình ờ, chi tiết cho các bạn xem ha giới thiệu cho các bạn bếp đầu tiên là bếp số 1 1 triệu 7 bếp này của Rinnai dòng cơ bản nha đối với những bếp cơ bản thì à, chức năng ờ, chính của nó là gió thổi ờ, tắt lửa thì bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa à, thứ này hai là à, bếp à, cái nước cạn nồi à, nhiệt độ đáy nồi trên 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa đó là chuyện chức năng của bếp cơ bản còn những chức năng còn những bếp mà full chức năng thì nó có thêm chức năng chiên chức năng rang xào đồ khô hẹn giờ giới thiệu với các bạn bếp đầu tiên bếp Rinnai mã là VH56BL bếp này 1 à, triệu 7 bếp thứ hai hai giá 2 triệu 2 101982 bếp này à, cũng là bếp à, cơ bản thì đây là dòng nút xoay bên shop có gắn thêm cái à, công tắc rang chiên công tắc rang chiên này thì mình à, rang chiên thoải mái nó không à, bị tắt lửa bếp thứ ba 1 triệu 8 072 244 bếp này cũng là một dòng bếp của Rinnai cái mặt đằng trước nó hơi ố cho nên con này giá nó rẻ nhưng bên trong thì nó vẫn còn mới bếp này là sản xuất năm 2017 bên trong còn rất mới có mặt trước thì nó hơi xấu nè nó ờ, lem nhem bị ố bếp ờ, thứ tư đây là một ờ, dòng bếp uh, Paloma giá 1 triệu tư 901765 giá 1 triệu tư bếp này uh, bếp này có nút 3 ờ, giây của nhà sản xuất thì cái nút 3 giây này á à, khi mà mình sử dụng à, bình thường thì à, bếp à, cái nồi nó đạt nhiệt độ 250 độ thì nó sẽ tự động khóa ga tắt lửa mình sử dụng cái nút 3 giây của nhà sản xuất á, thì nó để nâng nhiệt độ tắt lên 300 độ nghĩa là tới đáy nồi nó nhiệt đạt nhiệt độ 300 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga tắt lửa còn à, cái công tắc của nhà à, của shop công tắc à, của shop gắn thêm thì mình không lo tắt lửa nữa mình à, chiên xào thoải mái luôn rang gạo rang đậu thì nó cần nhiệt độ đã cao mình gắn thêm cái công tắc này thì nó sẽ à, không bị tắt lửa Đây. à, tắt mở nó sẽ không bị tắt lửa nữa bếp thứ năm một triệu sáu 918255 bếp này cũng là một dòng bếp ờ, cơ bản cũng có nút 3 giây nè đây là nút 3 giây của nhà sản xuất các bạn nếu mà muốn ờ, gắn thêm ờ, công tắc rang chiên thoải mái của bên shop thì các bạn nói nhân viên là gắn thêm cho mình bếp số 6 bếp, bếp của Rinnai 1 triệu 3 bếp này thì bếp mặt nó là sơn men tĩnh điện chống cháy chống xước bếp 1 triệu 3 giá nó 1 triệu 3 mã số 000962 có nút 3 giây của nhà sản xuất các bạn muốn gắn thêm thì à, shop sẽ gắn thêm à, cái công tắc 3 à, giây của, cho các bạn bếp số 7 2 triệu 2 000 076 bếp này nút bếp nút nhấn à, đây thì cũng là bếp à, cơ bản thôi bếp số 9 2 triệu 6 600050 bếp này là không có lò nướng bếp này con này không có lò nướng các bạn nào à, mà muốn ra lựa bếp à, không lò nướng thì các bạn nhắn qua bên shop shop sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn xem giá con này là 2 triệu 6 có nút 3 giây các bạn muốn gắn thêm công tắc rang chiên thoải mái không lo tắt lửa các bạn nhắn qua bên à, shop sẽ gắn thêm cho các bạn cho các bạn bếp số 10 1 triệu 8 mã số bếp 015135 mã số bếp là 015135 kiểu bếp Rinnai RTE 660 đây cũng là bếp cơ bản mặt men con này mặt men giá 1 triệu 8 bếp số 11 2 triệu 2 602 032 bếp Paloma đây là một con bếp Paloma mặt men giá 2 triệu 2 bếp số 12 giá 1 triệu 9 Rinnai mà uh, ờ, model bếp RT61 GH1S mã số mã số bếp là 013 704 bếp số 13 một con bếp âm giới thiệu với các bạn một con bếp âm hàng à, trưng bày con này à, hàng như mới hàng trưng bày giá 8 triệu 015 717 con này là hàng trưng bày nha bếp số 14 con bếp Rinnai đây là dòng bếp cao cấp bếp linh này full chức năng bếp 15 hàng trưng bày con bếp này cũng là hàng trưng bày giá 8 triệu hàng trưng bày những bếp hàng trưng bày thì à, gần như là bếp giống như bếp mới sản xuất uh, tháng 9 năm 2019 bếp 16 là con bếp từ đây là dòng bếp từ 3 triệu rưỡi nó có 4 ờ, bếp hai bếp từ ờ, lớn bếp ờ, nhỏ trong là bếp hồng ngoại và một cái ờ, bếp nướng bốn bếp đây chức năng ờ, của nó full chức năng cấp từ bếp 17 là một con bếp kính Rinnai full chức năng kiền và full phụ kiện inox kiền inox nắp khối inox nắp che đầu chia lửa inox phun chức năng dòng bếp phun chức năng thì à, à, nó có chế độ nấu cơm nấu cháo nấu nước sôi nấu nước sôi nấu uh, sôi 5 phút sẽ tắt Đây là chọn nhiệt độ chiên 160 180 200 độ học nướng hiện giờ học nướng nướng cá thì uh, nướng đồ thì mình có thể chọn cái uh, mức lửa lửa trên dưới nó như thế nào hoặc là mình có thể chọn theo cái loại thực phẩm bếp này thì bếp ờ, bên trái có hẹn giờ luôn đây là dòng bếp full chức năng mặt kính bếp 18 bếp 18 cũng là một con bếp ờ, Rinnai mặt kính full chức năng đây là nút chức năng 3 ờ, giây để rang xào đồ khô rang gạo rang đậu thì mình cần nhiệt độ cao để mà mình rang thì mình sẽ chọn nút này Ờ, nhấn giữ nhấn giữ 3 giây để chọn à, chức năng shop có thể gắn thêm ờ, công tắc rang chiên thoải mái không lo tắt lửa các bạn nếu muốn gắn thêm thì shop sẽ gắn thêm cho các bạn à, nấu nước sôi 5 phút tắt hoặc là sôi lên sẽ tắt đây là cho chức năng nấu nước chức năng chọn nhiệt độ chiên 160 180 200 độ bếp bên à, phải thì mình có thể chọn à, đây là nấu cơm nấu cháo chức năng nấu cơm nấu cháo đây là chọn à, hẹn giờ bếp phải và hẹn giờ nướng nướng thì hai tầng lửa ha nướng này bếp nướng hai tầng lửa bếp nướng hai tầng lửa trên dưới bếp số 19 giá 6 triệu đây là một dòng bếp kính của Paloma cũng full chức năng con này hẹn giờ ba bếp bếp bên trái à, thì mình có thể à, chọn 3 à, giây đây là chức năng rang xào đồ khô nấu nước chọn nhiệt độ chiên 140 160 180 200 bếp phải có chức năng nấu cơm nấu cháo còn đây là hẹn giờ của ba bếp mặc định thì mình sẽ hẹn giờ nướng còn nếu mà mình đang nấu bếp nào thì mình à, chọn à, hẹn giờ bếp đó có thể hẹn giờ được đây là tăng giảm à, cái giờ để mình hẹn nướng hai tầng lửa bếp 20 một con bếp dòng cao cấp sản xuất năm 2016 kiểu bếp Rinnai Rinnai RT65 bếp này có 3 đồng hồ 3 đồng hồ cho 3 bếp riêng biệt đây là một dòng bếp cao cấp giá 10 triệu còn đây là những dòng bếp từ đây là nhà bếp từ chưa dọn vệ sinh giá này là chưa dọn vệ sinh ha bếp 22 giá 2 triệu 7 232 triệu 9 24 3 triệu 25 3 triệu 26 3 triệu 27 cũng 3 triệu 28 2 triệu 7 đây là về mức giá mình à, chưa vệ sinh nha mình à, muốn à, các bạn muốn muốn mua đã vệ sinh thì shop sẽ vệ sinh báo giá cho các bạn sau quay lại với bếp ngày hôm nay mình like thử bếp cho khách xem bếp Paloma giá một triệu rưỡi đây là nội thất bên trong của bếp đây là nội thất bên trong của bếp bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và thử các tính năng của bếp bếp đang sử dụng một ờ, cặp pin sạc đầu tiên tôi sẽ thờ mở ba bếp đây là hộc nướng của ờ, bếp thì ờ, khi nướng mình nên đổ một lớp nước vào dưới khay nướng mục đích là thứ nhất là nước nó bốc hơi lên làm mềm thực phẩm thì uh, thực phẩm à, của mình nướng nó không bị khô thứ hai là mình cũng có thể dễ dàng vệ sinh hơn tôi sẽ à, giảm nhỏ lửa lại cho dễ thổi mô tả là gió thổi tắt lửa Sau 5 ờ, đến 7 giây, bếp nhận ờ, ờ, bếp nhận tín hiệu là lửa đã tắt thì bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa. Bếp sẽ tự động khóa ga. hay luôn à cái này nè chỗ này là cái bếp đã khóa ra công tắc còn đang mở tiếp theo tôi sẽ thử à, bếp với chức năng à, khóa ga khi nước cạn nồi tôi sử dụng à, hai miếng sắt để thay thế cho hai đáy nồi đối với chức năng này thì khi thử tại nhà thì các bạn nên thử với loại nồi có đáy dày nếu mà à, cái đá, đáy ma nồi mà mỏng quá thì nhiệt độ nó nhanh tản gió thổi à, nó nguội đáy nồi thì các bạn thử sẽ không tắt lửa các bạn à, chú ý là cái à, cái mâm chia lửa nó cao hơn mặt bếp 2 cm cho nên là nếu mà các bạn những những nơi khác đó, họ giới thiệu là chức năng chống trào hàm lý là à, nước trào ra làm tắt lửa thì à, bếp sẽ tự động khóa ga nhưng các bạn để ý là nó, cái mâm chia lửa nó cao hơn cái mặt bếp cho nên nước có trào ra thì nước nó vẫn nằm ở dưới mặt bếp chứ nó không làm tắt lửa được cho nên giới thiệu cái ờ, chức năng chống trào ờ, là không chính xác bếp đang sử dụng một cặp pin đại đối với pin thì các bạn ờ, nên tránh những loại pin như pin con ó con thỏ pinaco thì những loại pin này chỉ sử dụng được cho bếp ga nhiệt từ 15 đến 20 ngày những nồi pin Panasonic, Toshiba, Maxell. Những nồi pin này sử dụng cho bếp ga Nhật được 30 đến 40 ngày. Những loại pin này rất là kém, các bạn nên tránh ra. Không nên xài những loại pin này. Để khắc phục cục để khắc phục cái tình trạng ờ, nhanh hết pin thì ờ, shop có bán kèm theo một cái bộ pin sạc shop sẽ bán kèm kèm theo một bộ pin sạc ờ, như thế này gồm ờ, một viên pin một cục sạc với đoạn dây ờ, dài 3 mét lò xo và đầu chờ sạc đã, đã gắn sẵn ở bên hông của bếp bếp đã nhận nhiệt độ cao và đã tự động ờ, giảm nhỏ ngọn lửa bếp bên trái ở bên bên phải 230 độ bếp bên trái 230 độ tùy vị trí nó sẽ hiển thị nhiệt độ khác nhau rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa Nhật khắp cả nước các bạn à, xem trên à, YouTube có thể tìm kiếm à, từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem thêm những video thử bếp của shop các bạn muốn làm đại lý thì xin nhắn vào Zalo, Viber, Facebook của anh Nam theo số điện thoại 0909 306 149

bếp đã khóa ra công tắc còn đang mở bây giờ tôi sẽ thử bếp với pin sạc bây giờ nó nóng khi sử dụng pin sạc á các bạn lưu ý là cái ờ, cực dương ờ, cực âm của bếp ô của, của cục pin thì nó quay vô trong dạ, cực dương thì quay ra ngoài nhé dạ. giống như cái ký hiệu bên trong của ờ, học pin này cực nam quay vô trong cực dương quay ra ngoài Đúng rồi. độ dài của ờ, viên pin ờ, sạc thì nó ngắn hơn là hai viên pin đại cho nên là shop ờ, có kèm thêm một cái lò xo các bạn phải móc cái lò xo vào cái đầu dương của cục pin để tránh làm đoạn mạch nếu mà các bạn không móc vào cái lò xo này nó sẽ nói tắt cái vỏ bên ngoài bên đây là cực âm nó nó tắt qua ờ, lại thì nó sẽ làm hư pin ép cái ờ, lò xo vào cho nó chạm cái miếng sắt phía trước dùng cái ờ, lỗ cái thành cây giúp vàng bởi nó nghe cái súng này bắn nhiệt độ đâm vô bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường Đây là dòng bếp cơ bản. Nó không có chức năng hẹn giờ nấu hoặc nướng. Các bạn có thể uh, sử dụng thêm shop có bán thêm một cái loại ổ cắm hẹn giờ để uh, giúp các bạn có thể hẹn giờ nấu hoặc nướng những loại thực phẩm mà các bạn uh, biết trước Ờ, dự đoán được ờ, thời gian chính để sử dụng cái ổ, ổ cắm hẹn giờ này thì các bạn sẽ cắm cái ổ cắm vào ổ điện rồi dùng cái cục sạc đây là cục sạc của ờ, bộ pin sạc thì khi mà hết pin á cái đèn đỏ phía trước hộp pin nó sẽ báo đỏ thì các bạn cắm sạc vào đầu chờ sạc shop đã gắn sẵn bên hông của bếp rồi cắm ờ, vào ổ điện là nó sẽ sạc còn nếu mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ thì các bạn cũng sử dụng cái ổ cắm à, ổ, cái cục sạc này sử dụng cái ổ cục sạc này và một cái ổ điện cắm cái ờ, ổ cắm hẹn giờ vào ổ điện và cắm cái cục sạc lên ổ cắm hẹn giờ các bạn bắt buộc phải lấy cái cái viên pin ra nếu sử dụng ổ cắm hẹn giờ thì các bạn phải bắt buộc lấy cái viên pin ra ổ cắm hẹn giờ này thì mình có thể hẹn từ 1 à, phút tới 60 à, phút tôi à, sẽ thử bếp với một phút nếu hẹn nếu mà mình bấm quá thì rút ra rồi mình cắm lại tôi sẽ thử bếp với một phút Vanga 50 led shop bán kèm theo bếp với giá 130 nghìn những nơi khác họ ờ, quảng cáo là Vanga nội địa ờ, Vanga nhập khẩu họ bán với giá 160 180 chỉ 200 ngàn và giới thiệu ờ, là hàng nhập khẩu nhưng thực ra thì những loại Vanga này nó chỉ sản xuất là ở Việt Nam thôi nó mang công nghệ Nhật Bản sau cái thời gian hẹn giờ thì ờ, hết thời gian hẹn giờ thì bếp ờ, đã tự động khóa ga và tắt lửa công tắc còn đang mở Shop đã thử xong các tính năng của bếp Hẹn các bạn vào video thử bếp tiếp theo